chào tất cả anh em đang xem video của tôi Giới thiệu với anh em công nghệ chơi bài lá mới nhất của 2020 này Đó là sản phẩm áo bài cổ tay Ưu điểm của sản phẩm này là anh em đi chơi anh em không cần phải lùa bài vào Đấy, dùng bất kể bài nào cũng được anh em vẫn có thể sử dụng được cái loại này cái sản phẩm này nữa ưu điểm nó là bài nhanh kín anh em đi chơi đặc biệt là chơi liêng chơi bạc cây đấy. anh em hao ra bài không phòng sới đấy anh em biến đổi bán bài đỉnh số thấp sang đỉnh số cao tôi đảm bảo với anh em khi em dùng công nghệ ở bài này thì lúc nào những người chiến thắng bây giờ tôi làm mẫu cho anh em xem cách thức đổi bài của nó này ví dụ trong sân chơi anh em chơi uh, liêng chẳng em chơi liêng anh em uh, lên được cây 5, cây 7, cây 8 đó là tròn điểm anh em thua nhưng trước khi anh em úp bài nọc anh em hao ra bài thôi thì em chú ý nhá cái kỹ thuật hao bài rất là quan trọng sản phẩm tốt rồi nhưng kỹ thuật nó phải anh em phải tốt chút thì nó mới nhuần nhuyễn được đường bài nó mới thanh thoát được như tôi làm tôi muốn giấu bài đấy những cây nào tôi muốn giấu tôi trên cùng và động tác hình chữ V này tôi làm đắp nặn bài một nhẹ nhàng thôi đấy là tôi được thành công này đấy còn hai cây còn lại tôi cho vào nọc anh em phải chú ý nhớ cây mình giấu là cây nào để nó phù hợp với bài khác không nhúc nhầm lẫn ví dụ tôi bây giờ đấu cái bảy đố cái bảy tôi lên được ván bài tôi quy và một cái hai tôi có hai điểm bài tôi sẽ đố cái quy đổi cái quy sang cái bảy tôi có chín điểm bài Đấy. Đây. Đấy. rất nhanh đảm bảo với anh em cái sản phẩm này của tôi rất là êm và tốc độ giải bài rất nhanh không bao bị kẹt hàng bảo hành cho anh em những anh em nào mà chưa dùng qua công nghệ ở được của tay bao giờ thì khi mua sản phẩm về thì theo tôi anh em dành ra 30 phút đến một tiếng để luyện tập cho nó thành thạo nó quen động tác thì lúc vào sân chơi anh em không bị bỡ ngỡ không bị uh, run tay tôi làm lại cho anh em lần nữa này tôi có cây 5 cây 6 và cây 2 trong người tôi là cây quy Đấy, tôi sẽ biến đổi cây 5 sang cây quy tôi có 8 bài ta đơn giản thôi Đấy, nhẹ nhàng này em này Đấy, xong Đấy, à. rất là nhẹ nhàng thanh thoát chúng tôi ấy, có rất nhiều cái mẫu và rất nhiều size thay số của cái à, áo này dành cho anh em anh em từ 45 cân đến 90 cân đều có thể có những cái sản phẩm hợp với anh em anh em nào đam mê đến công nghệ áo đổi bài này liên hệ tôi qua số điện thoại 0346 0947 hoặc 0834 666 333 Chúng tôi mở cửa làm việc 24 24 bất kể thời gian giờ giấc nào. Chỉ cần có anh em, anh em nhu cầu, chúng tôi sẽ làm việc cho anh em. Đấy.